Chào mọi người, quay lại với kênh của mình Đây, hôm nay là tiếp tục một sổng máy nha mọi người à, Đầu tiên là con này đi Con này là Ryobi Long Master 3000 sai thật của con này cũng khoảng tầm 3000 Con này là nó không ghi sản xuất ở đâu nữa mọi người Nó chỉ in ờ, nổi chữ Ryobi ở dưới đây thôi này Thì thường thường con này sản xuất ở Nhật rồi máy rất là mượt nha mọi người máy rất là mượt khóa này mặc định thì tất cả đều gập tay đổi tay trái phải được hết nha mọi người con nào mà không gập tay đảo tay trái phải được thì mình sẽ nói con này thì là carbon carbon nha mọi người à, cược số 4 vô 250m cược số 5 180m cược số 6 140 mấy đây đây chỗ đó cược bằng đá con khá đẹp chỉ ở bên đây à, hơi oxy hóa thì mọi người à, về vệ sinh lại nhá <coughs> mô bình động xài ba ngàn rồi máy mướt mượt mượt còn là cái ratio 4.9 ratio 4.9 nha mọi người còn đây con số 1 mình bán 250 số 1 250 ok số 2 bài này gì đây cũng là Ryobi luôn Ryobi nha mọi người Made in Japan sản xuất ở Nhật luôn Tiếng của nó gì đây GX200 Ryobi GX200 Con này cũng rất là mượt Khóa này Size thật của con này thì khoảng tầm 1 ngàn rưỡi nha mọi người Size thật khoảng tầm 1 ngàn rưỡi Cối Cối là cối graphic Thân thân uh, kim loại Con này thì uh, tải cả khoảng tầm uh, à, 4 tới 5 kg cược số 2 290m, cược số 3 200m, cược số 4 130m. Đây, cổ phiếu trong đây. Khuyên ra đá thì con đẹp nha mọi người. Khuyên ra đá con đẹp. À, <laughs> khuyên ra cược bằng đá con khá là đẹp. đây mô pin sống size khoảng tầm à, một ngàn rưỡi hai ngàn ok sản xuất ở nhật luôn nhé khóa này gập tay này ok cặp tay tạo tay trái phải được nha mọi người sản xuất ở Nhật <coughs> con này con số 2 mình bán 200 số 3 máy 5 mọi người xem với dòng bàn tay của mình nhé đây máy 5 con này cái gì đây qua đây qua mã của nó là gì đây mã của nó là gì thì mất mất rồi nha mọi người khóa này trái phải này à, không có tiếng kêu không có cái tiếng của lưỡi ga đây đây là siết với nhà cối cứng này nhà cội này đó nhà đã thêm ok đây ngoài hình nó như thế này đây cái tay này hơi bị rỉ nhá mọi người tay này hơi bị rỉ ngoài hình nó như thế này nhá đây con này con số 3 mình bán 100 100 ngàn nhé số 4 đây qua Miron Niri ST1000 đây máy rất là mượt nha mọi người rất là mượt nhà khối này này đó máy rất là mượt ok khóa mở này chỗ ra cửa con rất là đẹp nhá nhà cối ok đây qua sẽ cho là nhật mọi người nhật này rồi ok con này con số 4 à, con này mình bán một trăm rưỡi nhá rồi số 5 số 5 con này là Midgate 150 Olympic Japan luôn đây ngoại hình của nó như thế này đây khóa về đây không có tiếng người ga ok đây nhà cối đây rồi con này con số 5 mình cũng bán một trăm rưỡi 6 6 con này aerobia carbon nat longstone size uh, size của con này thì khoảng tầm từ uh, 2000 2000 rưỡi đây đây kia 200 size của con này khoảng uh, tầm 2000 rưỡi 3000 đó mọi người 2000 rưỡi 3000 carbon nha trúc trúc cần bón nha mọi người đây về mấy giờ đúng về mấy giờ mỗi người về đây dạ đây con này sản xuất ở Nhật nhá đây đó khóa này rồi, Mỗi viên động Sẽ khoảng tầm 2 rưỡi 3 ngàn Ok Chỗ ra cược này bằng đá nha mọi người Còn đẹp Ok chưa Con ờ, con số 6 à, Con số 6 này mới bán 250 nhá sáu hai trăm năm mươi bảy bảy con này là Abu Abu gì đây Sauron à, Garcia size của con này thì size khoảng tầm à, hai ngàn, hai ngàn rưỡi nha mọi người Đây, size khoảng tầm hai ngàn, hai ngàn rưỡi Máy rất là mượt Khóa cứng ngắc này ok bộ pin động toàn thân là là gì ta toàn thân kim loại đó này bạc đàn này đó. bật đàn nha mọi người riêng ở đây là có hai bạc đạn rồi con này chạy tới 10 bạc đạn nha mọi người con này chạy tới 10 bạc đạn ok Nó chạy tới 10 bậc đàn nhé Thấy bậc đàn tươi có thể tôi nói Đấy cũng có bậc đàn này Đây Chỗ ra cược này cũng con đẹp nha mọi người Con này thì mình thấy đi sản xuất ở đâu Chỉ thấy cờ ở đây là sâu rôn thôi Đây Tay nằm su con này thì sống số cược với ratio thì mình không thấy nữa mọi người có thể search cái mã trên mạng cho à, mình nhé ngoài hình thì con khá là đẹp carbon uh, à, mắc cái gì đây uh, ok con uh, con số uh, 7 số 7 này mình bán 1 triệu nha mọi người 7 1 triệu Rồi số 8 Số 8 là một con à, Daiwa Long Catpot pon 700 ST 700 RD ST RD có nghĩa là tháo mở nhanh ST là cổ trợ lực cột trợ lực nha mọi người này con này carbon nha carbon cột trợ lực cột lực đây con này cược số 300m cược số 4 70m cược số 2 là 150m ok sản xuất ở Nhật luôn nha size thật của con này thì khoảng tầm size 2 ngàn đây siết một bình siết một bình ok Nhà một bình này đó chỗ ra cửa cũng có đẹp nha mọi người chỗ ra cửa cũng có đẹp này máy thì rất là mượt quá Rồi. Đây số 8 mình bán 600. À 8 600. Số 9. Số 9 con này cũng sản xuất ở Nhật thôi, Đài qua thôi. À, con này sản xuất ở Thái. Thái Lan nha mọi người, Thái Lan. Con này toàn thân carbon cái gì đây để xem này à graph graphic mà của nó đâu đây qua ừ ông kết r một ba không không thế vậy graphic đây ở dưới nó mơ mà ra mình nhìn thấy nha mọi người này cược số 2 bao 200m cược số 3 150m cược số 4 100m mô bin động graphic này à, chỗ ra cược khuyên ra cược này thì hơi dở thôi nha mọi người pvc này nhá sản xuất ở Thái nha mọi người sản xuất ở Thái đó máy thì mượt đúng rồi ok nha mọi người rồi con ờ, con số 9 ờ, nhưng mà hai trăm rưỡi thôi bạn 200 đi nhìn còn rồi 200 ok số 10 số 10 là con này là Olympic Let's go DX nó 1 Olympic

size thật của con này thì theo mình thấy ở đấy á size thật của con này khoảng tầm à, uh, 6 tới 7 ngàn size tập thật khoảng tầm 6 tới 7 ngàn nhé đây một bình động tất cả thì đều đã ở tay trái phải được hết mặc định là vậy còn nào không được thì mình sẽ báo khóa này khóa cứng ác này ok rất là mượt nha mọi người con này sản xuất ở Nhật thôi con ờ, con số um, mấy đây 10 cũng kết thúc video ngày hôm nay con số 10 nhưng mà 600 nha mọi người. Số 10 600. Rồi ok, cảm ơn mọi người theo dõi video của mình.